với Minecraft Chính thôi mình giả sử ở Nhật Bản Thì trước khi bắt đầu video mình mời các bạn để lại cho mình một like Một like kênh của mình nhé Và đừng quên làm ra cả chuông các bạn để nhận thông báo mới nhất khi mình làm video mới nhé Làm thì trong video lần trước chúng mình là có chuyện Bạn chỉ dạy em là con đông Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ à, ram một này chuông chó dừng đã ở phía bên kia này khi ở trong rương đá của mình mình nhìn làm rương đại những trong rương của mình là hết đá thôi để đến đầu tiên hôm nay thì mình cùng sẽ làm một cái máy phạm đúng nhỉ Để chúng mình sẽ lại số dưới này và đi xuống địa ngục một một ít số nha ờ thôi để mình sấy mình mã mình sẽ sấy bài phẳng ở bên này đi đấy có lava này nhưng mà được còn một cái đấy chỗ này đi bây giờ cái lấy sấy chỗ này đi Thank ừ một hai ba bốn năm sáu bảy tám vòng lại từ hai ở đây thì bây giờ xem được thấy còn được hiệp sĩ trong kia không ok rồi bây giờ thì một hai đúng rồi thế thì mình sẽ uhm trả à, lời gì đây à. à đúng rồi mục xin được đặt vào à mình sẽ giờ mình sẽ lại một ít sắt ra để làm cái hopper vậy Ngay mình sẽ chạy một ít rướng kết hợp đây đây là mình sẽ đao dụng một chữ này đấy đặt một cái dưới này đấy thì đặt nó quay vào đấy uhm, để làm một ít cửa sạch đã đấy rồi bây giờ thì một lượt bỏ vào ở phía trắng này uhm, mặc cái áo này đi cái cạnh nó tự cảm giác khó chịu thế nào mình chỉ làm được có hoa ở chỗ này được hoa là phía bên này đó nhỉ bên này cùng mà phía bên này rồi bây giờ thì xoay cái này cả lên Sapa như vậy ừ, từ Sapa không giờ đầu la ra phía chỗ này nữa là được thôi để mình xem có đủ không đấy nha Để cho mình sẽ lại thì một cái số lava phía dưới này đây các vị ở này đấy bây giờ thì mình sẽ bày lên vị bên kia hóa của mình hết ra ừ. Mày có đặt đi rồi Thế đi ra ra thử cái máy và xem là có hoạt động không nhỉ đây này nó hoạt động hoạt động ừ, nhưng mà ra cái này chứ cái internet nó sẽ bị hư đúng mà đặt thấy một cái nữa là được rồi để mình xem là được nha Và ờ, ok Má của mình đúng ta Được ra bây giờ mình sẽ đi vào và cắt cái tô trong này Và Thì à Và chúng đi ngục lại một ít Là dung nham Xong rồi đi lên để nam là gì thì khám đã làm chuông cho cái bé à, bé khảo nhẹ nhá hôm nay là em theo ít lỗ nữa thì bỏ vào chỗ lúc nãy rồi còn cái hướng lúc nãy thôi cái hướng lúc nãy đó nó chắc này đây wow uhm. đây là một số nữa cả rồi chuẩn bị đâu rồi ba đi sự kiện đường thôi anh à, đúng không mẹ là trong nhà khó của mình có con phạm năng không nhiều à rồi bị mình một cái thôi làm ơn mình một cái mình đặt nó trên mấy sẽ để gì đang hợp lý với chị chạy thấy nhỉ mấy xe bị cái tim cái chỗ khổ này này đây đừng có đặt nó xuống nha à đấy nha một cái lắc lắc về cái này đi con ấy ấy biết thế nè bị lên về nhà đấy rồi bây giờ đi về à, bỏ những cái ba này sự cháy à mạnh của mình thôi Ôi, trời sắp tội luôn rồi đấy yeah à, mình chạy này đã rồi bây giờ thì đầu lava lên được cái nhà à, được cái đấy bây giờ thì mình sẽ tạm ngủ một giấc đóng sạc dày à, dung cả cướp không có đồng viên này nơi đây rồi số này tặng em đi mình đã chỉ đa đã đa đã này đã thử ra là mình sấy chuông rồi đấy anh em ra các bạn cái mình đa một số lượng nhất định Three days later. À, mấy ở chỗ này ở đâu rồi? Ở ra cái máy xịt thì đã à bị nóng phải bên mặt xã của mình chúng thôi tôi sẽ đi sáng phải bên cái sáng bắt được sụp nền phóng để mình chạy tàu một ít à bán nữa vậy em mới sẽ có tiền cái chỗ này nè sao rồi một sự nữa thôi đi tắm đi dẫn hay tập thì mấy sự của bạn à phương tiện vào trong nhà còn có không ui ui chỉ biết cái kỹ bên người đứa chỉ có kiểu nó á không cái kiểu nó trẻ em nữa là bắt cái kỹ rồi hơi liên mạc ok, Nó đen Ba lần lai xe nó có Hoặc nó Có đấy có có có Mình Cảm ơn mày cho chị Minh sẽ tí ba nha ba lại một chiếc video này à, đã làm chỗ vậy mình còn hai bạn cùng nào mình còn chị mình anh em một chiếc lông em một chiếc gỗ gỗ sẽ sử dụng gỗ bánh sáng để con thì kiểu là một ít cận tự nhiên mình còn muốn sao mình sẽ tập ở nhà rồi ừ. Thế làm ra là tuần này lại nhỉ? cái thì bài sang nhà của mình ra Tại kính ở à, mình đúng rồi Mình đúng kính này đi Đấy Bây giờ thì bị ra là Cảm ơn phía bên kia để Nam nhỉ làm các bạn biết là anh bây giờ cứ đến xoáy chỗ này đi các bạn biết là chọn món trắng này đi ừ, sẽ là một ít phòng cảnh rồi một ít đá côi bị là lạ rồi, thôi thế thì sao chúng ta làm đó hôm nay mình chạy nó là con chỗ này này là lúc rồi phải rồi chạy có độ rồi mình sẽ đặt mình phải đặt vui này số đó đó chính là đặt cầu trụ là chị uh, cột trống ra ta sẽ đặt cột trống đi uhm. đặt cái độ ra là hay không tôi nó kể là báo vậy biết cặp mà còn thành nó nhảy khả năng cả luôn mấy hôm nắng này nhìn bẻ ra trước tiên là thấy bởi đi nhưng mẹ ra nó sẽ nó ăn thịt ra nên mà nhảy quá phải bên ra để ăn thịt cho nên nó sẽ ngập luôn Thế thì sự nữa đi Đấy, này là đủ Vì xuống đấy là tỷ Và tầng này là, rộng tầng này là được coi Đã thì vào ngoài thôi sẽ áp trên 50 8 là nó ở phía dưới thôi Sao hmm đấy đã rồi chỉ ta làm một cực thẳng ấy nữa là được rồi rồi còn lại nữa rồi thấy không mỗi cái chỗ này thì mình sẽ một cái thì thả gì này nó sẽ đặt một cái tổng tự ở chỗ này để nhìn rõ bên trong nó Three days later. Đấy, à, mình đã làm thấy một cái à, cơn đã lấy và một cái tương tự là vị thêm ai thì bây giờ chúng mình sẽ tao đi lên và đặt cái đủ đặt tại hiện tại long đen lên nhìn trong ở để nhìn cho nó sẵn đẹp hơn nhỉ lui đẹp được chứ rồi chạy ra sẵn rồi thế nè rồi bây giờ thì mình sẽ làm một cái cửa này đặt ra bọn nhỉ. kháng trị một ít phía sau này làm một ít cái hàng rào này để đặt những cái đủ cái nông đen vì trong này cho nó sẵn nhỉ đấy đấy chứ mình khá là ghét cái những cái quảng nó lên luôn vì nó chỉ chặn tâm nhìn đấy mình đặt chỗ này bỏ đá nó bật ra ok cái đấy à, chỗ này trên này để là nhìn lại ok một thùng này này một cái nữa mình cho bắt đi rồi để lan sóng lên thì đi vai nha có bao nhiêu nhập đâu rồi ra lại một à, một cái mâm cái của con sam ra vào trong nhỉ đấy có luôn bỏ hai cái trong hai cái đi Đã, cái này ừ tập tập à, hôm nay Ủa tập hôm nay À đặt và tập hôm nay ban buổi tạo tập hôm nay 11 các bạn sẽ tạo này Hôm nay tập hôm nay Rồi Bây giờ thì đi sáng về bên này À đúng rồi Bây giờ thì phải lại một ít bột sướng nữa chứ có trứng và trứng chỗ này rồi em xong rồi let's go cái bác an à, toàn ơ ơ tự nhiên bỏ một số nhật ký ra này trong cái này một cái này rồi. Cái này làm rồi đấy. Đánh một cái chỗ này đi. Còn quả đây là chị rồi. Được đấy, được đấy. Đây sẽ bỏ ra một chút số ra để trong này cái to đi mày đập đi to nhìn phát đó mấy cái to ừ nhân cái cùng mà bây giờ đi ra nha lấy một ít giấy ở phía trong nha, giấy mình đã lại ở những con mình bỏ thứ đưa là ba đấy này đây à, ờ, nãy giờ thì vào nha à, đi vào cái khu rừng em nhưng mẹ về rồi ở trong rừng này là hãy xuất hiện đại cặp nghe phải lên cao cao này nhìn dễ nhìn thấy này. không không được đấy đây đây đây đây nào nào nào nào đây nào À, à đây à đây à đây tôi cắt hình là đấy này này đấy rồi để mình xem có có bé cả nó được không nhé đấy luôn đấy chứ đấy rồi nha có hai cả hơn bây giờ thì đi vay rồi à vừa tầm bán nó đã tạo luôn nó có bộ bán này chắc là chạm nhỉ lẻ nó có con rắn con nhìn rồi Đó. gân ba gân chúng mình sống vào đấy đi vậy đi vậy này nó bị cháy này à đâu để có đông lửa đông để có đông lửa đây như này đấy chúng mày nhìn nó này cắt này đấy mà nhảy rất là luôn này ra này này ra này đấy đi đi đi đấy nhảy khá là cao luôn để đấy mình làm một cái vừa cao cao như vậy đấy đấy cho anh ra nghe đi đấy nghe đi đấy sẽ sử tự ra này cho họ làm nhỉ đấy à đừng đừng đừng đừng có tika này nhanh nhanh đừng đừng có ăn nữa chứ đi nào đi đi sang nhanh gọi chị cái này luôn đấy đi hai này cho ăn ở đây lên ăn bọn vượt ngục rồi đó Sao mà đã được Ê uhm. Rồi Mình sẽ một cái câu này Nó khá là tiền luôn Ê Ê Ê Ê hình như có hai con nó vậy đâu có rồi không phải cái đùa mà con trộm đi trộn con quá đâu làm mắt tự nói ép đi dằn mày con mặt này về hai mày Biết thì mới được ba nha, mới rồi đấy Đấy đi Này, đừng nhảy xuống nữa nha À ơi, quên mình Quên là làm cái thôn để cho họ Đây nhỉ Bây giờ mà làm luôn Đây thì vào đây rồi đây chúng ta thả như thế nhá đó rồi đây là cảm nhận được tự do rồi vậy thì ok các bạn thì cảm ơn các bạn đã xem clip này để các bạn thích video này để cho mình một like một thì cái nhầm màu mình nhé và đừng quên vào cách chúng các bạn mình nhấn các bạn mới nhận khi mình nhắn video mới nhé à, cảm ơn các bạn đã xem nhớ là hay nhớ là gì cái ủng hộ mình nhá cảm ơn các bạn rất nhiều